nè nói nghe nè đang tìm hiểu về Florida sinh sống mà chưa biết biết uh, chọn thành phố nào phải không thì hôm nay Steven sẽ à, giới thiệu với cô chú anh chị và các bạn những thành phố sau đây cô chú anh chị cần phải tham khảo à, trước khi về Florida sinh sống thì à, theo à, Steven tìm hiểu thì có nhiều thành phố ở Florida à, có nhiều người cô chú anh chị hỏi à, nhất là thành phố nào có nhiều người Việt sinh sống đặc biệt là người Việt giống như là tiệm ăn quán Việt chỗ đi chơi rồi nhà thờ nhà thánh chùa chiền được không thì những thành phố sau đây Steven cảm thấy theo cái bản à, theo cảm nhận của Steven và tìm hiểu của Steven đó thì có hai thành phố nổi trội nhất à, là có nhiều người Việt sinh sống nhất đúng ra ba mà Steven chỉ chọn có hai thôi thứ nhất là Orlando nếu cô chú nào mà à, thích à, vui nhộn có nhiều người Việt và có nhiều quán ăn có nhiều chỗ đi chơi thì thành phố Orlando là một nơi lý tưởng và ở thành phố Orlando khu nào đang nổi trội nhất à, đương nhiên có nhiều khu nổi trội nhất rồi mà có một khu mà Steven cảm thấy à, hài lòng nhất là khu uh, Winter Garden Winter Garden là uh, lần trước Steven có quay một cái à, nhà của người Anh uh, tổ chức sinh nhật và lễ ra trường uh, thì Steven có làm cái video đó khu này nó đang mở mang rất là nhanh uh, nên nhà cửa xây mới uh, có uh, nhiều cũng có quá từ từ khu đó mà đi qua tới uh, cái khu mà người Việt mà những trung tâm mà về thương mại của người Việt nhiều nhất ở đường Colonial á thì từ đó ra đó cũng khoảng chừng 25 tới 30 phút uh, chạy cầu nha chạy hai quay có thể nó nhanh hơn mà thường thường mà người ta đi lô cầu nhiều hơn khoảng từ 25 phút lái thì thành phố Winter Garden ở Orlando à, thành phố thứ hai mà có nhiều người Việt nhất mà à, ở Florida mà Steven biết á, thì uh, Tampa Tampa là thành phố thứ nhì mà cảm thấy uh, Steven cảm thấy có nhiều người Việt sinh sống nhất có nhà thờ Việt Nam có uh, chùa Việt Nam à, đương nhiên cũng có nhiều cái à, thắng cảnh chỗ khác để mình đi chơi và đặc biệt ở Steve theo bản thân của Steven thì Steven thích thành phố Tampa hơn tại thành, thành phố Tampa nó nó nó không quá nhộn nhịp nó cũng không quá là nó nó re, nói thẳng ra là nó hơi relax hơn tại vì à, nếu cô chú anh chị nào thích đi à, à, tha, như là đi câu cá đi biển đâu á thì nên chọn Tampa để sinh sống và về hưu thì uh, thành phố Tampa nó uh, nằm ở trong cái vịnh bởi vậy là đi biển cũng được nè đi câu cá cũng được nè và ở uh, à, Tampa thì nên chọn khu nào nói nói thẳng ra là giống như là cái quận nào thì cái quận nào của Tampa nên chọn thì Steven hiện đang sống ở à, quận à, Pasco là trong khu của à, Wesley Chapel Wesley Chapel đã nằm về hướng bắc của Tampa cách à, phi trường của à, Tham và là 25 tới 30 phút lái nó đi về hướng Bắc thì nó nằm ở trong đất liền hơn cách từ từ nhà Steven mà đi ra tới à, biển để câu cá và đi tắm biển để à, đi đi tắm biển á, đi biển á, thì khoảng chừng 25 tới 35 phút à, tại vì tùy theo mình đi mình chạy local có hên xui khi mình highway ở à, Mỹ thì cô chú anh chị biết rồi à, đôi khi mình chạy mình cũng hơi bị traffic ha thì à, mình không có đón trước tại và trung quân bình cũng khoảng từ à, nửa tiếng tới 35 phút nếu mình chạy thẳng từ nhà Steven mà đi ra tới à, à, Clearwater Beach mà một những điểm à, biển nổi tiếng nhất ở, à, ở Florida thì à, cũng khoảng từ 40 à, 45 phút nói thì Steven cũng đôi, đôi đôi khi cũng đi có đi ra ngoài đó đi câu thì à, ba cái Steven này giống như là ổng ổng ờ, có cái sở thích là đi câu thì Steven đôi khi cũng đeo theo mình đi câu để quay phim cho mọi người xem để ờ, cách ở ờ, Florida sinh sống và để đi đi câu cá và đi đi đi đi thanh thản một tí ra ngoài biển chơi à, chủ yếu là ăn à, đi, đi chơi đi câu cái thú vui thì chứ ăn uống không có bao nhiêu thì ba Steven câu con nào ông ấy cũng bự bự không à cũng đôi khi Steven cũng bỏ lên phim rồi đôi khi cũng không có lên phim tại vì lười à, nó thì ở thành phố thứ hai để chọn sinh sống mà à, Steven cảm thấy có nhiều người Việt nhất thì nên chọn Tampa, đó là quận thứ hai mà Steven cảm thấy à, nổi khu này nhà nó hơi cũ một tí mình về à, nó nó không có nhiều nhà mới mà nó rất là yên tĩnh là khu West Chase cái West Chase thì à, bạn bè Steven cũng có sống ở nơi, nơi đó rất là nhiều à, khu thứ ba là khu Lutz khu Lutz từ khu Westy Chapel qua Lutz cũng kế bên thôi cũng khu đó cũng rất là nhiều nhà à, để xây bán thì à, thành phố kế nữa Steven cảm thấy mà cô chú anh chị mà nếu thích nào về biển nhiều á thì nên chọn thành phố Sarasota nghĩa là thành phố thứ ba là thành phố Sarasota thì uh, Steven cũng có mấy người bạn từ Oregon về đó mua nhà cửa ra một uh, thời gian gần đây khu đó đương nhiên nó nhỏ hơn uh, Tampa với Orlando mà khu đó cũng là một nơi để à, về hưu lý tưởng tại khu đó nó gần biển đẹp thì câu cá được à, đương nhiên nó không có nhộn nhịp này những cái là cái nhiều người hỏi à, à, thành phố kế nữa Steven cảm thấy mà có thể được á, là Fort Myers Fort Myers với Naples thì nó nằm ở phương Tây Tây Nam Tây Nam nằm khu tương tây nam như tại từ Tampa nó đi xuống thì gặp uh, Fort Myers với Snapple gì đó thì đi hướng về Miami đó thì hai tất cả có năm thành phố nha thành phố mà đương nhiên về uh, về Naples với Fort Myers thì nó nó nó về hướng nam nhiều hơn nó nó ấm hơn ở ở ở ở uh, Tampa và Orlando khi vào mùa đông thì đương nhiên thành phố càng đẹp có view đẹp có biển đẹp thì đương nhiên nó có một cái giá nhà nó bán cũng rất là đẹp thì à, cô chú nếu à, có gia đình mình có à, à, kinh tế à, hoặc à, có điều kiện thì nên nếu chọn về tha, Fort Myers hay là chọn về à, Naples cũng rất là đẹp nếu à, nhà cửa ở Tampa thì đương nhiên nó đương nhiên nó rẻ hơn những thành phố khác thì tại vì nó nằm bên đây nó nó nó không có ờ, quá là ồn ào nhộn nhịp phải không nên à, mà người nào thích về hưu với biển á, thì hai cái combo ngược với lại là nên tham và lại lý tưởng nhưng cái là tham và nó nằm về hướng bên uh, tây của Florida nếu mà lỡ có bão về á, thì nó nó đi về bên hướng đông nhiều hơn thì bên phía bên hướng tây của Florida nó nó chỉ bị ảnh hưởng sơ sơ thôi chứ nó không có quá vậy giống như là à, dồn dập để phá cửa nhà cửa người ta phải không thì à, nô cô chú anh chị nên chọn những thành phố nào thì có năm thành phố như sau đây Steven nhớ vừa nêu lên là thành phố Orlando Tampa, Sarasota, Naples và Fort Myers năm thành phố đó có một thành phố mà có rất là nhiều người Việt mà Steven cũng nêu cho cô chú anh chị biết à, ở Florida thì à, Miami thì Miami đương nhiên nó rất là đẹp nó rất là nhộn nhịp thì nếu cũng cô chú anh chị cũng có xem phim Mỹ thì biết rồi phải không và đương nhiên ở đó nó nó đẹp nó nhộn nhịp thì đương nhiên nó cũng có nhiều cái hỗn tạp của nó thì nên cô chú chỉ đó thành phố đó là chỉ đi chơi thôi tại vì từ Tampa mà lái xuống tới à, à Miami cũng khoảng gì 4 tiếng lái thôi nếu người nào mà thích muốn đi với đó chơi để à, tham khảo chơi cho biết á thì đi Miami đi vacation thì đi Miami được chứ nên mà sống lâu dài thì Stephen không có recommend cô chú anh chị nào đang tìm hiểu về Florida mà không biết chọn thành phố nào thì cũng nên chọn à, năm thành phố Steven mới vừa nêu lên đó thì hy vọng video này có thể giúp cho cô chú anh chị à, biết rõ hơn những thành phố nào mình nên chọn để sinh sống cho tương lai và Steve, một lần cuối Steven cũng xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ à, kênh của Steven cũng như bản thân của Steven làm video à, về cuộc sống của Florida trong tương lai thì trước đây à, hôm nay là lễ tạ ơn của à, người Mỹ thì đương nhiên người Việt mình cũng sống ở Mỹ đương nhiên cũng có à, được ngày nghỉ và cũng được ăn uống và đương nhiên mình à, đôi khi mình cũng ăn thất kỳ mình cũng ăn miếng mình nhán thớ kỳ quá mình làm món khác ăn thì hôm nay Steven xin gửi lời cảm ơn và à, lời chúc à, cả nhà mình một ngày lễ tạ ơn an bình vui tươi và hạnh phúc và hẹn gặp lại mọi người ở một video rất sớm bye bye